Chào tất cả các bạn Hôm nay nhóm vô team của chúng mình sẽ tổ chức một trò chơi Đó là trò chơi thử thách IQ Dành cho những người có IQ cao đạt đỉnh điểm Và không dành cho những người có IQ thấp Và mình cũng xin nhắc lại là trò chơi này khá nguy hiểm Khuyên các bạn không nên thử ở nhà Có thể nó có thể làm rạn nứt tình bạn bè chia tay cha mẹ con cái cãi bài nhau và mình sẽ là người đầu tiên thử cho các bạn xem một vòng chó chó mèo chó mèo gà chó mèo gà vịt chó mèo gà vịt heo chó mèo gà vịt heo chết <laughs> các bạn là chưa nếu như mà các bạn không phản ứng được nhanh hoặc là bị thiếu một công vật thì các bạn sẽ thua mình cũng xin nhắc lại đây là một trò rất là nguy hiểm bạn không nên ở nhà vì có thể gây ra nước tình cảm bạn bè okay. bố bịch chia tay cha mẹ con cái gây gỗ lực nhau ok Trời Để bỏ thêm tiếng rocket một giờ thôi Ủa nó mới súng vùng Ủa thêm Đây, mọi người thấy chưa Hậu quả rất là nguy hiểm mình xin nhắc lại đây là một cái chơi rất nguy hiểm mình khuyên các bạn không nên thử ở nhà nó có thể gây thôi <laughs> mình sẽ tiếp tục cái chơi đây chó chó ra chó ra vịt chó ra vịt chi bắt <laughs> con bắt luôn bắt bắt hai đứa luôn bắt hai đứa luôn rồi đấy là con chi <laughs> con vịt là con chi vịt là con gì rồi vịt vịt điếc à con tao nghe vịt con tao nghe vịt không đúng là anh có hút rít không có cái gì có không biết đó đang không biết biết vịt không biết đâu rồi uống uống vịt sống có chi đó có hổ vịt đây đây rồi thằng kia cốt chi quay phải quay cành quay dừng mày mà gấp cũng được vịt điểm vịt trâu vịt trâu chó vịt trâu chó heo vịt trâu chó heo gà vịt trâu chó heo gà chuột vịt trâu chó heo gà chuột kangaroo tao tao mang rồi mang rồi Phạm rồi Một từ thôi rồi tam rồi Chỉ được nói một từ thôi con vẫn Mê. có đến một chữ thôi Thôi rồi, con vẫn một chữ ít lắm á Nó mới ít Tùng lắm Tô lô con đẹp nữa Uốn Uốn rú Tùng diện con mùi Đồ khốn là mày có mang thấy tiếp xúc mình ngay giống như chung Đồ anh, đồ anh đồ đang Con xấu, con xấu Con cả Con heo, con vịt của hỉ tao lên cái gì đó đổ luôn nó kè để rồi mùi mùi heo mùi heo kiện mùi heo kiện rừng mùi heo kiện rừng sâu mùi heo kiện rừng sâu chị mùi heo kiện rừng sâu chó mời bà uống kiếp đây là một vitamin vitamin của Putin đây là một câu nói thôi cũng xin nhắc lại đây là một game rất nguy hiểm quý các bạn không nên à, Quýnh trà rồi Mình cười tao bạc hôm nay thừa nha Đây là một trò chơi Làm rằng đức tình bạn bè Bồ bình chia tay Cha mẹ con cái cài vào nhau Các bà thầy đó đấy Chết chết Gà Gà heo Gà heo vịt Gà heo vịt chó Gà heo vịt chó hay mùi Gà heo vịt chó mùi rừng Gà heo vịt chó mùi rừng cá rồi ha, vì chọn 10 rừng tôm à, Ủa, không nhắc thì chọn mình thôi đi Mình thôi á Anh đang suy nghĩ mà Thôi mời vô bữa Rồi Ờ, hiểu, hiểu Ủa Chó Chó gà Chó gà vịt Chó gà vịt heo Chó gà vịt heo chuột Chó ga vịt heo chuột này Chó ga vịt heo chuột này chó Chết Ơi, chết Đây chị đó hai hai đời chị đó chục này chục này à con chọi đổ có rồi rồi ủa lươn lợn địa lợn địa chó lợn địa chó ốc lươn địa chó ốc này lươn địa chó ốc cá cá này cá này cá đi ốc cá đi cả uống đi ốc cá nhỏ ấy tạm dừng video tại đây à, mình hẹn gặp lại các bạn vào video clip tuần sau à, nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và subscribe kênh nhé